nhảy riêng các bạn nhảy bắn xa đáng hay gì hay là nhảy riêng đó các em kia vào đó 58 mươi đó anh làm gì bên an giang vậy anh làm lập trình 60 nè mình chat lại đó id là một bảy 179 70 ờ, còn mật khẩu là một năm không chín. Anh làm người xem mới biết ai top Vãi gì Mình làm người xem mới biết ai top thôi các bạn Thôi gì thôi sắp mặt rồi bé chảnh 42 đó làm lương tháng mấy anh trời làm lương tháng có chiều gửi không đủ sống <laughs> bây giờ lương tháng triệu gửi các bạn đi làm không mình hỏi thì các bạn ví dụ như lương tháng triệu gửi mà các bạn chịu đi làm không mình không phải hỏi bây giờ mà hồi lúc cách đây khoảng chừng uh, ờ, 3 năm cách đây khoảng chừng 3 năm trước á nhưng mà nếu mà các bạn đi làm lương tháng chịu gửi các bạn đi làm không phòng nè các bạn phạm hoàng khánh nè để mình vào thoát ca mình vào lại thêm một lần nữa cho các bạn xem á nè để mình chỉ cho cách vào lít vô dưới cái chỗ ta nè lít vào chữ rơm nè ok chưa điền cái id vô là một bảy bảy chín không rồi cái mật khẩu là một năm không chín đó vô luôn đi anh vậy hơi quất luôn nha từ từ nên mình vừa mới hướng dẫn là chắc mấy em kia vào liền rồi. đó bảy chục rồi đó tại chắc mấy mấy mấy người kia không biết được vào hay sao á rồi em kiếm vô luôn rồi ok 70 trên 100 hello setting của game trong game của mình đã thay đổi nhiều các game của mình bị hẹp lại game của mình ấy không phải là 1080 rồi cái góc nhìn thứ ba này cao có trị không nhưng mà cái chất lượng độ phân giải của, của, của máy của mình ấy bị giảm xuống chất lượng HD rồi không biết tại sao rất là Việt Nam Hindu đầy một đồ thế này nhỉ không có mình sẽ chạy cái xe này còn bây giờ thì mình lấy xe mình nắm cuidado mais kiểu nó rất là khó server này server thì 200 264 ping nữa काम करते 你在哪里？ cho chơi trận thủ nào mà hay vậy giết được hai thằng sáng kesinlikle farklı meselelerine nhìn hướng xem là trước chết chết đem đem trong bốn thằng là chết trước 可能不容易。